đó thì chứng tỏ rằng cái gì nó có nhiều cái à, thách thức nhưng cũng rất nhiều cơ hội với chúng ta chưa bao giờ anh chị nghĩ về xem chúng ta làm cái nghề à, tài chính chẳng hạn mà bây giờ là gì là muốn vay cũng không muốn muốn cho vay cũng không được cho vay xin lỗi cái này là báo chí à, không được trích dẫn chúng ta hôm nay không có báo chí đúng không ạ <laughs> không có báo chí hay, hay là tôi sẽ nói những điểm nào chúng ta báo chí không nên trích dẫn ý tôi nói là nó rất là là khác so với những cái thời điểm trước đây tức là muốn cho vay cũng không được cho vay bởi vì nó bị kịch trần kịch trần nhiều thứ đây là ý thứ nhất cái ý thứ hai của chúng ta là gì là quá nhiều cái rủi ro cái biến động xảy ra cùng một lúc mà chúng tôi vẫn gọi là họa vô đơn trí, họa vô đơn trí. vừa mới tạm tạm dịch bệnh xong đúng không ạ năm nay chúng ta tưởng là năm nay mình mình rất thuận lợi 2022 thì đúng là đầu năm thuận lợi nhưng bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 đến bây giờ chiến sự xảy ra và rất phức tạp toàn bộ những cái dự báo những cái kịch bản rồi kế hoạch kinh doanh của chúng ta đã bị thay đổi từ tháng 3 đến bây giờ đấy là cái cái khác biệt thứ hai mà các anh chị làm kinh doanh chúng ta thấy và chính từ cái việc đó cho nên là bây giờ nó dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro thách thức đối với chúng ta chưa bao giờ các anh chị thấy là lãi suất nó tăng nhanh như thời điểm hiện nay cả thế giới và cả Việt Nam mình đúng không? trong hơn một tháng ngân hàng nhà nước tăng lãi suất hai lần và mỗi lần là một phần trăm mỗi lần là một phần trăm nếu mà các chị thì xem tốc độ của chúng ta thì còn ghê hơn Mỹ nhanh hơn Mỹ Mỹ đâu đó là họ khoảng tháng rưỡi tăng một lần khoảng 0,75 điểm phần trăm nhà mình một phát 1 phần trăm chứng tỏ rằng, rằng là căng và đúng không ạ căng về cái chuyện chúng ta phải kiểm soát lạm phát căng về cái chuyện chúng ta phải kiểm soát cái thanh khoản của hệ thống tài chính căng là vì chúng ta phải kiểm soát tỷ giá tỷ giá các anh chị thấy là từ đầu năm đến giờ Việt Nam đồng chúng ta mất giá là khoảng gần 9% rồi mặc dù chúng ta làm tương đối tốt chúng ta dùng các kiểu công cụ dự trữ rồi lãi suất rồi can thiệp để chúng ta bình ổn tỷ giá nhưng nó vẫn cứ biến động khoảng 9% đến thời điểm hiện nay bởi vì sao lý do chính là vì đồng đô la Mỹ anh chị em biết rồi tăng giá mạnh quá đồng đô la Mỹ đầu năm đến giờ là tăng giá khoảng 18% tôi có số liệu sau này 18% thì đương nhiên là tất cả những cái đồng tiền nào mà gọi là được neo tiếng Anh gọi là packing, tức là được neo với đồng đô la Mỹ thì đương nhiên là mất giá tương ứng là 18% nếu như không có điều chỉnh và nếu như lạm phát của hai nước giống nhau thế của chúng ta là 9% đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mặc dù chính phủ Trung Quốc cũng có can thiệp cũng đã mất giá khoảng 12% đồng yên Nhật 22% đồng ờ, đồng won của Hàn Quốc khoảng 20%. Tôi gặp rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc họ bảo là ui giời ơi, Việt Nam thế này còn may mắn chán. 90% ăn thua gì chúng tôi gấp đôi. Hàn Quốc gấp đôi chúng ta cả về lạm phát, cả về tỷ giá. Đấy là thách thức rất lớn. Đó. Thế thì nếu như ta làm kinh doanh như các anh chị chủ doanh nghiệp ta thấy ngay năm nay của chúng ta là có bốn cái thách thức rất lớn tôi không cần nhìn đi đâu cả mà chắc năm tới cũng vẫn ở ở cái trạng thái như vậy một đó là lạm phát đó là giá cả có đúng không lạm phát giá cả thế thì lạm phát giá cả của trong nghề của anh chị nó là cái gì tức là gì rất buồn cười rất nghịch lý giá nhà giá đất giá căn hộ nó vẫn cứ tăng đâu đó là khoảng 3, 5, 7 phần trăm tùy chỗ, tùy khu vực, tùy dự án vân vân cái này thì anh Tránh sẽ phân tích với các anh chị nhưng rõ ràng giá nhà của chúng ta nó vẫn tăng nhẹ đây là một thứ tăng cái thứ hai là gì giá nguyên vật liệu của chúng ta tăng suốt năm ngoái năm nay tiếp tục tăng cho đến hết quý 3 và bắt đầu giảm trong khoảng một vài tháng gần đây đây là cái tăng thứ hai đúng không cái tăng thứ ba tôi tôi nói rồi lãi suất lãi suất bây giờ các anh chị gửi tiền thì được lợi đi vay đương nhiên bị thiệt ít nhất là khoảng 1 cho đến 2% ra trong năm nay cái tăng thứ ba là gì à, cái tăng tiếp theo là là tỷ giá ai đó mà còn làm ăn với nước ngoài mua bán xuất nhập khẩu đúng không đặc biệt nhập khẩu thì ta phải trả thêm đâu đó là khoảng 89% cho tỷ giá rồi đầu năm đến bây giờ và cái ờ, cuối cùng là gì là chúng ta thấy rất nhiều những cái rủi ro bất định khác nó vẫn cứ tăng lên ví dụ giá năng lượng giá nguyên vật liệu giá lương thực thực phẩm rất may là bây giờ nó bắt đầu quay đầu giảm tôi sẽ phân tích và đấy chính là cơ hội đối với các anh chị các anh chị có phần yên tâm hơn ý tôi nhấn mạnh lại gút lại một câu chuyện là gì chúng ta đang ở trong một cái thế giới rất thú vị và rất là rủi ro bất định nhưng cũng chính là là cơ hội cơ hội như thế nào thì lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một sẻ thì các chị số 1 là phải hết sức bình tĩnh thời điểm này phải hết sức bình tĩnh đúng không hết sức bình tĩnh hôm trước tôi nhớ là đúng ờ, thứ sáu tuần trước có mấy chuyên gia nước ngoài gửi cho tôi cái bài của bên chỗ Bangkok Post à đăng ở trên đó một cái chuyên gia gọi là freelance economist tức là một chuyên gia một nhà kinh tế học tự do không có nghề ngóng gì cả viết tự do kết luận Việt Nam chúng ta sắp khủng hoảng thế là báo chí thủ tướng Việt Nam chúng ta rồi chính phủ bảo ơi sao lại nói như thế thế tôi mới đọc rất kỹ bài đó thì về cơ bản là họ có nhận định nhận định có một số cái rủi ro thách thức như tôi vừa chia sẻ với các anh chị nhưng có một số cái sai tôi nói luôn với anh chị một số cái sai sai nó không chính xác và họ không nhìn đúng cái bản chất của Việt Nam chúng ta và họ so sánh chúng ta với cái thời kỳ 1997 1998 khi mà Thái Lan bị khủng hoảng tài chính thì họ bảo ông Việt Nam bây giờ cũng kiểu giống ông Thái Lan năm 1997 98 Thủ tướng có mời chúng tôi lên chúng tôi bảo là hết sức bình tĩnh kệ nó ý tôi là như thế tức bây giờ mình lại đôi co câu chữ với nhau để làm cái gì đâu đúng chưa những người nào mà làm phân tích kinh tế à, tinh tốt người ta không kè quá nhiều về những cái bài như thế vì sao tôi chỉ báo cáo với chính phủ mấy như thế này rất khác thời điểm này rất khác so với cách đây 25 năm 1997 cũng như cách đây 10 năm vì sao lạm phát bây giờ nó khác ta chú ý nhá lạm phát trước đây của chúng ta là do thừa tiền còn bây giờ lạm phát lại là do chi phí đẩy là chính tức là do giá cả rồi giá năng lượng lương thực thực phẩm và chủ yếu là từ bên ngoài đẩy về chúng ta cụ thể là chiến tranh nga ukraine nó khác đấy là khác thứ nhất khác thứ hai là gì là hệ thống doanh nghiệp rồi hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta bây giờ phải nói luôn vững chãi hơn rất nhiều so với cách đây 10 năm khỏe hơn rồi tôi biết rất rõ qua số liệu chứ không phải là qua nói tay bọ. năm nay 9 tháng đầu năm tôi cho anh em thu thập số liệu của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán 9 tháng đầu năm khoảng 300 doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán. Lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 22%. Nhưng tại sao chứng khoán chúng ta lại sụt giảm ghê gớm như thế? Rồi bất động sản chúng ta lại sụt giảm như thế? Chỗ này chúng ta phải phân tích. Tôi nên tôi nhắc lại là hệ thống doanh nghiệp tài chính ngân hàng bây giờ rất khác so với cách đây hơn 10 năm tức là khỏe hơn rồi sức chống chịu tốt hơn tình hình tài chính lành mạnh hơn rất nhiều so với trước chưa kể quản trị rủi ro tốt hơn chứ sau mỗi lần khủng hoảng thế nên tôi bảo hết sức bình tĩnh ở chỗ đó ý thứ ba tôi nói rõ luôn là gì là cái thể chế cái cách thức điều hành kinh tế của Thái Lan rất khác so với Việt Nam chúng ta khác ở hai điểm vô cùng quan trọng Và bây giờ các anh chị làm nghề kinh tế tài chính theo dõi tôi biết chính tôi là người phân tích rất kỹ cái khủng hoảng tài chính châu Á và sau này nó thành cái luận án tiến sĩ của tôi ở ờ, Mỹ và sau đó là quay về Úc thì anh chị nên nhớ là gì Iran thời điểm 1997 là họ cố định tỷ giá suốt 25 năm cố định tỷ giá tức là tôi vẫn nhớ một đô la Mỹ ăn 25 bạc Thái suốt 25 năm từ 1972 đến 1997 <laughs> fixed cố định suốt 25 năm cố định như thế này các anh chị em biết rồi là nó bị méo mó bởi vì thị trường nó thay đổi giống như chúng của chúng ta này cái áo này quần áo này các anh chị thử mặc 25 năm xem con người mình cơ thể mình có thay đổi không kiểu gì cũng thay đổi ít nhiều đằng này Thái Lan vẫn mặc cái bộ áo đó đương nhiên nó chật, nó chật và lúc mà cơi nới một phát nó bung ra đồng bạc Thái mất giá lên 40% thời điểm đó đấy là nó trở về cái giá trị thực của nó là thực tế nó đã bị mất giá 40% rồi vấn đề là ông ép nó cố định cái khác biệt thứ hai là gì ạ Thái Lan người ta quản lý cái dòng tài chính ấy, chúng tôi gọi là capital account tức là cái tài khoản vốn ấy, tức là cho cái tiền ngoại tệ vào ra đất nước Thái Lan cực kỳ thoải mái không can thiệp Thế là tiền nó vào, tiền nó ra lúc nào chính phủ không kiểm soát được mà không kiểm soát được thì đương nhiên là lúc mà đất nước chúng ta đất nước của Thái Lan nó có biến cố nó rút hết tiền về nhà đầu tư nước ngoài rút rút rút hết tiền về cái đó tiếng Anh gọi là capital flight tức là hiện tượng chảy máu vốn <laughs> chảy máu vốn chảy hết anh chị em biết rồi nhà đầu tư nước ngoài chạy hết đúng không ạ đồng tiền mất giá như thế đương nhiên là nó loạn và nợ xấu của Thái Lan lên đến 40 phần trăm thời điểm đó rất nhiều ngân hàng rất nhiều công ty tài chính phá sản rất khác Đấy tôi nói như thế để các anh em như là gì đúng là chúng ta có nhiều rủi ro rồi nhiều thách thức nhưng ở cơ hội nào đó chúng ta cũng yên tâm phần nào tự tin đấy thế thì tôi sẽ giúp các anh chị mổ xẻ những chuyện như thế cái đó thì đương nhiên là báo chí không bao giờ không bao giờ chúng ta biết được <clears throat> và đây là bốn nội dung tôi chia sẻ nhanh trong cái bài hôm nay thì tôi sẽ lại trở lại một cái câu chuyện mà tôi nói nhiều thời gian vừa qua chính là ta lại phải ngồi để chúng ta nói lại với nhau về cái vai trò của thị trường bất động sản và chính là vai trò các anh chị ngồi đây mà một hôm tôi vẫn nhớ là một cái diễn đàn nào đó tôi đã phát biểu là chúng ta có một cái quan điểm sai lầm đâu đó vẫn coi bất động sản là tội đồ thế thì chết rồi vẫn coi những người chơi chứng khoán là đánh bạc tội đồ tôi bảo thế thì chết rồi và nếu thì không thể kinh tế thị trường được nếu như không có hai cái thị trường này nó phát triển tất nhiên tôi hiểu là chỉ có một số và quan điểm lệch lạc thế thôi bởi vì qua một vài vụ việc thời gian vừa qua người ta bắt đầu khái quát hóa tất nhiên nó là không đúng rồi ta biết là đều không đúng rồi đấy thì ta chú ý cái chuyện như vậy và đây trở về quốc tế thì cái này tôi cập nhật uh, theo cái báo cáo gần đây nhất của IMF công bố ở giữa tháng 10 vừa qua xin thưa với anh chị em là rất cập nhật thì thấy rằng là của chúng ta kinh tế thế giới đấy này ta chú ý nhá thế giới là năm 2021 phục hồi rất tốt toàn cầu là tăng trưởng khoảng 6% năm ngoái bởi vì sao? Bởi vì người ta so với năm trước là bị âm hơn 3% ờ, năm ngoái nó phục hồi mạnh mẽ và lập tức là đạt cái mức tăng trưởng khoảng 6% kinh tế toàn cầu Năm nay thì GDP toàn cầu dự báo sẽ tăng ở mức là đâu đó khoảng khoảng khoảng 3,2%. Tay anh nhớ giúp chị tôi cái này. Cái màu xanh mà tôi đã vẽ riêng thì năm nay là khoảng 3,2% đến thời điểm dự báo hiện nay, tức là nó chỉ bằng một nửa so với mức tăng trưởng của năm ngoái. Hai lý do. Một là rất nhiều khó khăn thách thức và cái đà phục hồi nó bị chậm lại trong đó thì nguyên nhân chính là do tăng lãi suất tôi nói luôn anh chị nên nhớ rằng là ở chúng ta thì chủ yếu là doanh nghiệp nhạy cảm với lãi suất rất nhạy cảm người dân chưa nhạy lắm vì sao người dân chưa nhạy lắm bởi vì người dân chúng ta đi vay tiền chưa nhiều tôi có số liệu về nợ hộ gia đình so với GDP của nền kinh tế của chúng ta mức rất thấp ở Mỹ nhà nhà người người đều đi vay sinh viên đi vay rồi tôi ở bên Mỹ hai năm tôi rất biết cái câu chuyện đó khi tôi dạy cái sinh viên master ở cái trường BU Boston University là chủ yếu đi vay đi vay về sau đó là 23 tuổi tốt nghiệp ra trường xin mời cày quốc trả nợ bố mẹ cho độc lập tài chính từ năm nào ạ 21 tuổi bên Mỹ là như thế cho nên là 21 tuổi là chúng đó bắt đầu làm cái lễ ăn mừng gọi là independent age tuổi độc lập 21 tuổi độc lập về tài chính Việt Nam mình có lẽ phải đến 51 tuổi như tôi <laughs> Được chưa? Tức là vay nợ rất nhiều cho nên là mỗi một khi đặc biệt người ta vay tiền để người ta mua nhà sửa nhà chữa nhà bên mỹ ạ, chiếm đa số đa số nhà cửa bên mỹ xin thưa vay, chị em là đi vay vay khoảng 10 năm 20 năm đến 30 năm lãi suất hiện nay nó khoảng 5 cho đến 6 phần trăm đô la mỹ rồi thì để, cho nên là họ rất nhạy cảm khi mà lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ nó tăng của mình thì lãi suất tăng thì đúng là có quan tâm nhưng mà chủ yếu là doanh nghiệp quan tâm chứ còn người dân chưa quan tâm nhiều đúng không các anh chị bay ra dùng cái thẻ tín dụng đấy có tí tí lãi suất chứ còn mấy khi chúng ta gọi là ờ, thực sự đi vay để chúng ta cho chi tiêu hoặc là tiêu dùng cá nhân đầu tư cá nhân nhiều đâu hay là trừ cái anh chị thời gian vừa qua chúng ta vay tiền để đòn bẩy tài chính chơi chứng khoán đó là câu chuyện khác đúng không ta chú ý ba con số một đất nước Mỹ Mỹ thì năm ngoái phục hồi rất tốt 5,7% năm nay thì Mỹ tăng trưởng ở cái mức là đây ạ 1,6% Mỹ và năm tới thì Mỹ chỉ tăng trưởng ở mức là 1% như vậy nếu như theo lý thuyết về kinh tế học thì Mỹ năm tới được coi là suy thoái kỹ thuật chúng tôi gọi là technical recession suy thoái kỹ thuật thôi vì sao đó là kỹ thuật và nó tôi sẽ giải thích kỹ thuật nghĩa là gì là về mặt lý thuyết kinh tế về mặt tính toán nó là như thế còn bản chất kinh tế mỹ nó vẫn mạnh nó vẫn mạnh nó yếu là vì nó so với hai năm trước mạnh quá đúng không đặc biệt năm 2021 phục hồi mạnh quá còn về cái về cái nền tảng của nó vẫn cơ bản tốt vẫn tiêu dùng người dân vẫn tiêu dùng người dân người dân vẫn du lịch người dân vẫn đầu tư tất nhiên nó không nhiều không mạnh đấy là ý thứ nhất ta chú ý nên chúng tôi gọi mỹ là suy thoái kỹ thuật thứ hai là châu âu châu Âu Đấy, châu Âu thì các anh chị chú ý <coughs> là cũng đang giảm tốc đây chính là cái khu vực euro màu này màu này các anh chị thấy là năm ngoái cũng khoảng đâu đó 5,4 5,5% phần trăm, năm nay xuống và xuống lại còn ờ, mức là khoảng 2% phần trăm và năm tới giảm tiếp cho nên châu Âu cũng là suy thoái kỹ thuật Trung Quốc ta chú ý ba cái chỗ này là ba đối tác rất quan trọng với Việt Nam chúng ta Mỹ châu Âu Trung Quốc và thêm một ông nữa là Nhật Bản rất quan trọng Trung Quốc thì anh chị để thấy là năm ngoái họ tăng trưởng 81% đúng không? Vì năm ngoái anh chị em đã rồi Trung Quốc năm 2020 họ là khủng hoảng khủng hoảng về chuyện y tế họ đóng cửa các thứ và họ tăng trưởng ở cái mức là thấp hơn ở Việt Nam chúng ta 2,2% nhưng năm vừa rồi họ mở cửa trở lại phục hồi rất tốt 8%. Năm nay thì Trung Quốc rất thấp ạ. Tăng chắc được khoảng 3%. 3%. Lý do chính là vì ấy thôi. Vì họ đóng cửa zero covid thôi. Lý do chính là như vậy. Đến thời điểm hiện nay thì họ bắt đầu cơi nới dần nhưng mà vẫn còn chặt chẽ lắm thì Trung Quốc năm nay là tăng trưởng khoảng 3%, nhưng năm tới các anh chị chú ý là Trung Quốc sẽ phục hồi tăng ở mức là khoảng 4,4%, tức là Trung Quốc nó lại phục hồi. Năm nay là cái năm đại hội đảng các thứ họ phải yên ổn về mặt chính trị, năm tới họ sẽ mở cửa dần nó phục hồi ở cái mức tăng trưởng là khoảng 4 đến 4,5%. Nhật Bản không bị suy thoái cho nên hôm vừa rồi chúng tôi cũng có một báo cáo với chính phủ nói rất rõ là chúng ta có một cái thế giới mà rất nhiều người hiện nay hỏi chúng tôi một câu rằng là có bị suy thoái kinh tế hay không tôi bảo là có nhưng mà suy thoái kỹ thuật và cục bộ tức là một số chỗ một số nơi thôi không phải là tất cả tôi lấy ý này để lấy ý này để các anh chị có phần nào yên tâm hơn ta không lung lại chứ bây giờ úi rồi ra ngoài thế giới suy thoái đến nơi nhà mình không dám chi tiêu gì thì cũng không được Việt Nam chúng ta màu đỏ thì ta thấy rất rõ là chúng ta có độ chế năm ngoái thế giới rất tốt nhà mình năm ngoái lại không được tốt lắm chỉ tăng ở mức là khoảng 2,6% các anh chị biết rồi thì năm ngoái cơ bản chúng ta là phải chống Covid kinh khủng có thành công có thất bại chúng tôi đã tổng kết có thành công có thất bại bài học Đà Nẵng cũng là một bài học kinh nghiệm đúng không về phòng chống dịch bệnh đấy nhưng năm nay chúng ta phục hồi tốt hôm nọ các chuyên gia ở bên Mỹ sang hỏi tôi là tại sao tôi bảo báo cáo với các thầy là ba lý do chính thôi lý do thứ nhất là gì là vì chúng tôi quyết định mở cửa quyết định mở cửa các anh chị nên nhớ có hai mốc mở cửa quan trọng kinh tế Việt Nam chúng ta mốc thứ nhất là ngày 15 tháng 2 chúng ta bắt đầu mở cửa trong nước Mốc thứ hai là ngày 15 tháng 3 mở cửa du lịch nước ngoài. À, thế thì vì sao mình tự tin mở cửa? Chính là vì mình có vaccine thôi. Có vaccine. À, thứ hai là người dân cũng quen hơn rồi, quen hơn rồi, không sợ, không sệt, <coughs> đúng không? Mà cũng quen ít ra là 2 k không phải là 5 k rồi đây là lý do thứ nhất vô cùng quan trọng chúng ta quyết định mở cửa vào một cái thời điểm tôi cho rằng là phù hợp với mặt thời điểm đấy thứ hai là gì là của chúng ta các động lực tăng trưởng ví dụ liên quan đến nông nghiệp liên quan đến công nghiệp xây dựng liên quan đến đến dịch vụ của chúng ta đều tốt cả trừ các anh chị chú ý nhá trừ mấy lĩnh vực chưa được tốt một du lịch quốc tế của chúng ta phục hồi chậm bây giờ nó được khoảng 20% phục hồi còn 80% là chưa phục hồi lý do chính của chúng ta là gì là do cả hai bên tức là do cả nước ngoài và cả Việt Nam chúng ta với nước ngoài là nhiều nước vẫn đóng cửa ví dụ như như Trung Quốc với nước ngoài nhiều nước vẫn chưa có chính sách visa phù hợp còn với Việt Nam chúng ta chính sách visa vẫn còn có trục trặc chưa phù hợp hoàn toàn nên hôm vào thủ tướng họ yêu cầu là các anh phải tính toán lại về cái phương án <coughs> đi ra phù hợp hơn đấy. thế thì đấy là ý thứ hai tôi chú nhất lý do thứ ba là gì ạ chúng ta so với một cái nền rất thấp của năm ngoái cái này nó là về mặt kỹ thuật thôi năm ngoái mình tăng có 2,6 bây giờ năm nay mình chỉ cần tăng khoảng độ tầm 10 phần trăm ta so với cái nền 2,6 phần trăm của năm ngoái đương nhiên số liệu năm nay nó cao lên cái đó là về mặt kỹ thuật các chú ý cho nên hôm nay vì sao chúng ta được 8 phấn khởi đúng thế Đấy, nhưng mà rõ ràng một phần là vì chúng ta so với cái nền thấp của năm 2021 vừa qua ba cái bất ổn hôm nay tôi nêu rồi các anh chị chú ý một lạm phát cao giá cả cao nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong đó nhất là Mỹ ngân hàng trung ương Mỹ Fed tăng lãi suất thì riêng cái món này các anh chị chú ý ạ riêng cái gọi là Fed tăng lãi suất đúng không ạ Đấy, thì <coughs> đã khiến cho kinh tế thế giới là giảm mất chừng này cái tăng trưởng được chưa cái thứ hai là gì là cái giá cả năng lượng tăng khiến cho kinh tế thế giới giảm mất chừng này mức độ tăng trưởng thứ ba chính sách zero covid của Trung Quốc nó khiến cho kinh tế thế giới giảm mất một cục tăng trưởng ở đây rất lớn này cho nên các anh chị nên nhớ rằng là Trung Quốc vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế hiện nay toàn cầu thông thường họ đóng góp khoảng 30% phải chú ý nhá 30% nghĩa là gì thế giới tăng 1% thì ông Trung Quốc đóng góp vào đó khoảng 0,3 điểm phần trăm đấy thì đây là ba cái nguyên nhân chính cái này tôi nói với anh chị em rồi cái này là để chúng ta tự tin hơn và phấn khởi hơn tức là lạm phát nó đã qua đỉnh trước để chúng ta điều tiết chính sách cho nó phù hợp để chúng ta không quá lo lắng báo cáo anh chị em bây giờ đang đang là đỉnh lạm phát của toàn cầu tháng 10 tháng 11 đang là đỉnh lạm phát toàn cầu tất nhiên Mỹ là lạm phát bắt đầu giảm rồi nhưng mà tính bình quân cả thế giới thì lạm phát toàn cầu đang đang giảm và đây 2022 năm nay cuối năm nay tức là thời kỳ này với thời kỳ, thời kỳ tháng 10 tháng 11 lạm phát đang ở đỉnh và bắt đầu đi xuống toàn cầu như vậy thì chúng ta đã và đang qua đỉnh lạm phát đúng không Năm nay anh em em thấy rất rõ lạm phát toàn cầu cao kinh khủng. CPI toàn cầu năm nay tôi tính bình quân là khoảng 8,8%. Cho nên Việt Nam mình năm nay lạm phát anh chị em biết rồi CPI chúng ta 4%, 5%. Không là cái gì. Vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thế giới là 8,8%. Số liệu cập nhật đến tháng 10 vừa rồi đấy nhé. Đúng không? năm tới thì nó dịu dần nó xuống còn khoảng 6,5 2023 được chưa năm tới nữa 2024 xuống còn 4 Thế trăm anh chị em mình có vẻ yên tâm hơn về câu chuyện lạm phát của toàn cầu rồi tất nhiên ta không chủ quan bởi vì nó còn một cái biến bất định chính ở đây chính là chiến tranh chúng tôi ngồi với thủ tướng chính phủ và chưa biết bao giờ nó kết thúc chiến tranh tất nhiên là hy vọng nó sẽ ra một kịch bản dịu hơn rồi hai bên đi đến một cái một cái thỏa thuận nào đó nhưng mà kiểu gì kiểu thì nó vẫn cứ rằng co kéo dài hơn so với chúng ta tưởng đúng không lúc đầu tưởng coi như là đánh nhau chắc là một vài tháng nga mà tưởng 55 ngày chiến dịch 55 ngày cuối cùng là gần một năm chưa kết thúc được và sẽ còn dây dẳng anh chị nhé bởi vì một khi mà Nga đã quyết định chiếm đóng bốn cái tỉnh của Ukraine bốn tỉnh đó tôi tính rồi ạ à. 15% diện tích của Ukraine 10% dân số của Ukraine bỗng dưng mất 15% diện tích xin thưa với anh chị em cả một vấn đề <laughs> cho nên nó sẽ giảng cọ châu Âu Mỹ tiếp tục hỗ trợ viện trợ tài chính vũ khí rồi tiếp tục nhưng nó ở cái thế là giảng cọ thấy anh em chú ý điểm đó và cái đó nó là cái bất định chúng ta chưa được nó được tôi mới soi tất cả cái hàng hóa hàng hóa trên thế giới tôi nói rồi đang giảm dần và thời kỳ cao điểm của nó là đây nó rơi vào tháng 7 tháng 8 năm nay <coughs> bây giờ đang giảm dần cả giá dầu nha trừ anh em biết trừ giá khí đốt đấy khí đốt thì chủ yếu là do châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Nga thôi nhưng cũng đã và đang giảm rồi giá khí đốt bởi vì sao bởi vì châu Âu họ, họ điều chỉnh rất nhanh ạ điều chỉnh khá là nhanh nhập chỗ này nhập chỗ khác về rồi thì tiết kiệm à, rồi thì ký những thỏa thuận khác để mua bán cho nên họ điều chỉnh khá là nhanh và tôi cho rằng là châu Âu họ điều chỉnh xe ổn và giá gas tự nhiên thì chắc là cũng không tăng quá nhiều ngày mai tôi chia sẻ với PV Gas thì sẽ rõ hơn cái bức tranh về năng lượng của toàn cầu và cả Việt Nam chúng ta thế nhưng mà các anh chị thấy rất rõ là giảm dần à, giảm dần đây tôi lấy ví dụ đây là giá năng lượng tài chú nhá giá năng lượng bao gồm có than có dầu có xăng dầu có, có, có, có xăng và thế còn giá thứ hai là giá phi năng lượng tức là tất cả những cái hàng hóa còn lại trừ xăng dầu giảm rồi bao gồm lương thực thực phẩm kim loại đồ nhậu đồ uống có hết ở đó đây là một cái biến số vô cùng quan trọng chính là giá dầu anh chị em thấy đỉnh còn đi nữa đúng không đỉnh là tháng mấy đỉnh giá dầu chính là tháng 8 của năm nay và nó lên đến mức là khoảng 115 đô đấy là giá dầu à, WTI ở bên Mỹ đó. Thế và năm nay thì cả năm nay thì giá dầu bình quân để ta chú bình quân cả năm nó khoảng 96 đô tăng 40% so với năm ngoái bây giờ bắt đầu giảm còn năm tới giá dầu này giá dầu bên Mỹ bình quân là khoảng 89 đô giảm khoảng hơn 7% rõ ràng là giảm rồi còn nếu như theo IMF giá dầu bình quân của cả dầu bể Bắc ở bên châu Âu rồi ở bên Dubai bình quân trở lại thì năm tới giá dầu sẽ giảm khoảng 13% so với năm nay như vậy là tạm thời yên ổn hơn và đây là một cái biến số rất là quan trọng <coughs> tóm lại với thế giới thì à, chúng ta đã chứng kiến một năm phục hồi ngoạn mục 2021 nhưng năm nay chậm dần năm tới chậm tiếp thậm chí là suy thoái cục bộ lạm phát năm ngoái đã tăng năm nay tăng cao hơn năm tới bắt đầu đi xuống và tôi đã báo cáo với chính phủ là tôi gọi là bốn tăng hai giảm thì các anh chị dễ nhớ ờ, bốn tăng rủi ro bất định tăng giá cả lạm phát tăng à, Đấy. thế rồi rủi ro tài chính tăng phải chú ý nhá rủi ro tài chính tăng dòng tiền lãi suất tỷ giá tôi chia sẻ với anh chị từ đầu rồi cái rủi ro thứ tư chính là rủi ro về an ninh năng lượng và an ninh lương thực Việt Nam mình thì rất êm về chuyện lương thực bởi vì nhà mình anh chiêm hết rồi từng công từng cấp được riêng châu Á Thái Bình Dương ạ à, Asia Pacific châu Á Thái Bình Dương thì giá lương thực thực phẩm suốt hai năm vừa qua tăng không nhiều không đáng kể nhưng ở ông châu Phi nhưng ở châu Âu tăng gấp 3 gấp bốn lần lương thực thực phẩm tài chính như thế bởi vì nhà mình từ công từ cấp được chỗ này là cái chỗ tốt ạ à riêng về xăng dầu anh em nên nhớ chúng ta tự chủ được 75% 75% và chính phủ đang cố gắng phấn đấu mở tiếp cái hóa lọc dầu nghi sơn để tự cung tự cấp được khoảng 80% 80% thì nhà mình vững chãi hơn rồi có nhập nhưng mà rõ ràng là tác động không nhiều lắm nên ta cũng tạm thời tuy nhiên tôi vẫn đề xuất với chính phủ là phải có một chiến lược để chúng ta đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài vấn đề là lâu dài ta biết rồi hiện nay vẫn cứ trục trải trục trặc đúng không nay thiếu xăng mai thiếu dầu và đặc biệt vấn đề về dự trữ chúng ta ít quá anh chị em chú ý dự trữ chúng ta hiện nay chỉ được có 20 ngày đất nước này 20 ngày còn thua các nước phải mấy tháng còn nước phải 5 tháng 6 tháng dự trữ nên chúng ta phải là thêm các kho dự trữ xăng dầu cái đó thì anh em biết rồi mất thời gian và mất thời gian <coughs> có hai cái tảng doanh nghiệp biết rồi lợi nhuận biên tiếp tục giảm và thứ hai là cái à, tăng trưởng kinh tế toàn cầu bây giờ anh chị em chú ý là trong bối cảnh 2 3 năm vừa qua 2020 và đến thời điểm hiện nay khoảng gần 3 năm vừa qua rất nhiều xu hướng mới cái này thì ta biết rồi nào là xanh hóa nào là chuyển đổi số nào là dịch chuyển năng lượng nào là biến đổi khí hậu cũng phức tạp hơn vân vân thay đổi rất nhiều Mackenzie thống kê rồi, hai năm vừa rồi chuyển đổi số bằng 20 năm <laughs> chưa? hai năm vừa rồi chuyển đổi số bằng 20 năm Việt Nam mình năm ngoái thì hướng Google sáng nay công bố ra <coughs> chú ý ạ cái đó họ nói rằng là kinh tế số không phải đâu không đầy đủ họ chỉ có chúng ta tạm gọi là kinh tế internet internet trong đó có bốn lĩnh vực thì của chúng ta là tăng khoảng 28% nhanh nhất Đông Nam Á trong cái năm nay Đấy, chú ý như vậy <coughs> với Việt Nam chúng ta đây là cái bảng tôi vừa mới tổng hợp trưa nay xong và số liệu vừa mới công bố sáng nay 10 tháng đầu năm đâu ạ? Thì đây là cái cái cái cái bảng 10 tháng 2022 của chúng ta Số liệu vừa mới công bố lúc 10 giờ sáng nay Thì tôi đã cho anh em cập nhật rồi Mới nhất Thế thì là gì ạ? Thứ nhất của chúng ta là tăng trưởng kinh tế và 9 tháng đầu năm của chúng ta được 8,83 bình quân. Cái đấy thì các anh chị nghe báo đài nói nhiều rồi. Ta chú ý lạm phát. là phát bình quân của chúng ta hết 10 tháng ở mức là 2,9%. Tóm lại là 3% đi. Đôm nài như thế. Vậy năm nay của chúng ta còn hai tháng nữa. hai tháng nữa tôi tính là mỗi một tháng cộng cho em 0,2 được chưa vậy năm nay thì lạm phát tối đa của chúng ta là 3,5 phần trăm đây là lạm phát bình quân tài chính còn nếu mà so thời điểm này so với cùng kỳ năm ngoái lát tôi sẽ có số liệu <coughs> nhưng mà rõ ràng của chúng ta lạm phát kiểm soát tương đối tốt chủ yếu do chúng ta kiểm soát tốt hai thứ thôi một là giá xăng dầu và hai là giá lương thực thực phẩm tôi nói với anh chị em rồi hai món này là chiếm đến khoảng 65 70 phần trăm cái tổng rổ CPI khiến cho giá tăng của chúng ta đấy đây là cái tốt thứ nhất tốt thứ hai anh chị em hãy xem cái chỉ số sản xuất xuất công nghiệp 9 phần trăm cái so với năm trước dịch 2019 9,5 phần trăm tức là gì sản xuất nông nghiệp chúng ta đã trở về trạng thái trước dịch tóm lại thế thôi trước dịch tăng 9 10% bây giờ em cũng tăng 9% rồi cái thứ ba là tiêu dùng rất quan trọng đây ạ tiêu dùng cái chính là cái bán lẻ chúng ta tăng 20% năm nay tăng rất tốt một số cái mà tôi và anh Bùi Chí Thành vẫn nói với nhau là uh, tiêu dùng trả thù đúng không tiêu dùng trả thù tức là lâu nay không được tiêu bây giờ tiêu nhưng ta nên nhớ là cũng một phần là vì do chúng ta so với cái nền âm của năm ngoái năm ngoái âm ạ năm ngoái âm năm phần trăm so với nền âm của năm ngoái nhưng mà rõ ràng là là gì ạ tiêu dùng phục hồi rất tốt một cái nữa là xuất khẩu chúng ta tăng khoảng 16% đến thời điểm đến nay cả thế giới năm nay thì xuất khẩu tăng khoảng 4 đến 4,5% nhà mình gấp 4 lần tăng xuất khẩu 16% tốt chứ nhưng ta chú ý cái điểm này à, đó là gì trong cái 16% tăng xuất khẩu đến thời điểm hiện nay thì trong đó một nửa là do tăng giá như vậy tăng lượng chỉ được khoảng 8% tôi khi mà tôi phân tích chúng tôi phân tích bổ sẻ kỹ và những cái gì gọi là cái ổn định những cái gì gọi là cái bền vững Việt Nam chúng ta chúng tôi phải bổ sẻ số liệu kỹ như thế đối với chính phủ để thấy rằng là à cái này là thực cái này là thiếu bền vững tương tự nhập khẩu chúng ta nhập khẩu đấy ạ đến thời điểm hiện nay 10 tháng là tăng khoảng 12 phần trăm 12 phần trăm À, thế thì đương nhiên cái gì em biết rồi nhập nó chậm hơn xuất thì nó sẽ thẳng dư và chúng ta thẳng dư đâu đó là khoảng độ à, 9 tỷ đô đến thời điểm hiện nay rồi 9,4 tỷ đô cái nhập khẩu chậm thì nó thể hiện hai thứ <coughs> đúng không ạ một là chứng tỏ rằng là kinh tế toàn cầu khó khăn và doanh nghiệp bắt đầu nhập cái lượng hàng ít hơn đơn hàng phía nước ngoài ít hơn doanh nghiệp nhập ít hơn về để sản xuất kinh doanh và trong cái tăng của cái ờ, nhập khẩu 12 hơn 12% phần trăm đây thì ta chú ý là gì ạ? Là giá nhập khẩu đầu năm đến giờ tăng 10%. phần trăm, Tăng 10%. phần trăm. cho nên là nhập khẩu gần như là tăng không đáng kể. FDI một cái kênh quan trọng vốn đăng ký anh chị em đã đổi giảm khoảng 5,4% đến thời điểm hiện nay tại sao lại giảm mà trong đó mình tăng trưởng tốt thế anh chị em chú ý đặc biệt đối với ta gọi là new FDI tức là các dự án đầu tư mới hôm đó thì các chuyên gia của Moody sang hỏi tôi tôi bảo chủ yếu là do hai lý do các không biết có đồng ý với tôi hay không? Họ đồng ý. Một lý do chính là vì zero covid của Trung Quốc. Và khi Trung Quốc zero covid thế như em biết rồi, rất nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc, của Hồng Kông không sang được Việt Nam chúng ta để triển khai dự án mới. Và đúng như thế đầu tư mới từ Trung Quốc, Hồng Kông sang Việt Nam chúng ta đến thời điểm hiện nay giảm 36% giảm 36%. Lý do thứ hai, thời buổi khó khăn, nhà đầu tư người ta phải cân nhắc, phải lưỡng lự chỉ. Đặc biệt lãi suất cao như thế thì không nhiều nhà đầu tư dám đi vay tiền để triển khai dự án mới. Thời điểm hiện nay cả trong nước và ngoài nước. Cho nên anh chị em nên nhớ là khi mà lãi suất tăng ấy, nó không phải là nó giảm ngay lạm phát đâu mà nó sẽ có độ trễ khoảng sau đó 3 tháng, 6 tháng bởi vì không có nhiều dự án mới sẽ được triển khai thời gian tới khi mà lãi suất tăng thế thôi đấy là hai lý do chính nhưng cái giải ngân FDI của chúng ta lại tăng rất tốt ạ đây là tăng khoảng 15% cái này thì chính phủ và báo đài hãy nêu số liệu này tăng 15% <coughs> cái này thì anh chị em giải thích thế nào cơ bản là các dự án tại Việt Nam chúng ta đang được triển khai tích cực vẫn tăng 15% về giải ngân và đây là cái tốt ạ bởi vì khi họ giải ngân đấy là tiền tươi thóc thật đấy là đô la Mỹ ta chú ý đấy là đô la Mỹ đấy là đô đấy là công an việc làm nhưng cái sâu hơn ở đây ta phải chú ý là gì là chúng ta lại so với một cái nền thấp của năm ngoái tôi lại quay trở lại câu chuyện nền thấp của năm ngoái năm ngoái là âm 4% bởi vì chúng ta luôn luôn là so với cùng kỳ mà yêu over yêu mà so với cùng kỳ năm ngoái âm thì năm nay chỉ cần dương lên một chút là nó đã số liệu cao rồi mặc dù vậy chúng ta vẫn còn có thể nói rằng là tương đối tích cực về câu chuyện FDI Việt Nam chúng ta Đấy, ta chú ý điểm đó về ờ, tín dụng anh chị em chú ý hết 10 tháng nó tăng 11 phần trăm tức là tất cả cái dư địa mà ngân hàng nhà nước cấp các thứ đến thời điểm nay là gần như là hết rồi tăng rất nhanh <coughs> những tháng đầu năm tín dụng bất động sản anh chị em nghe ngân hàng nước công bố rồi tăng khoảng 15% đến thời điểm hiện nay chủ yếu là cho vay mua nhà sửa nhà chữa nhà nhưng chủ yếu là quý 1 quý 2 của năm nay còn quý 3 gần như là hết mất room rồi hết mất room rồi năm nay thì đúng là cái chỗ này chỗ khó và như tôi nói với anh chị em ờ, lúc đầu không phải ngân hàng thương mại không muốn cho vay rất muốn cho vay làm nghề mà nghề là cái nghề để coi như là huy động tiền gửi để mà cho vay ông nào không muốn cho vay nhưng rõ ràng năm nay có một cái điểm khó là tiền gửi không vào ngân hàng ta chỉ vào nhưng mà ít đấy cho nên huy động vốn vào hệ thống ngân hàng đến thời điểm hiện nay nó mới tăng bằng một nửa tiến dụng tức là khoảng 5 trên 5% một chút và như thế ta thấy ngay là thanh khoản của hệ thống ngân hàng nó căng hơn so với năm ngoái tất nhiên vẫn trong cái tầm kiểm soát không có vấn đề gì vì như tôi đã phân tích <coughs> ban đầu nhưng mà nó căng hơn thế nên nếu như bây giờ chúng ta nới tín dụng đến khoảng 17 18 tăng trưởng thì câu hỏi thứ nhất tiền đâu mà cho vay đúng không hay là hệ thống ngân hàng đặc biệt những ngân hàng nhỏ với yếu kém hơn lại đẩy lãi suất huy động lên đến 12 13% để mà huy động để mà có tiền cho vay như thế thì nền kinh tế của chúng ta sẽ mèo mó nguy hiểm lãi suất cao quá cái thứ hai là gì ạ lạm phát tiền ra nhiều rồi nếu như nó trúng và đúng nó đỡ còn nếu là nó không trúng và không đúng nó sẽ bị lạm phát trong bối cảnh chúng ta đang cố gắng giữ lạm phát cơ quan kiểm soát lạm phát đúng không nhưng năm nay nhìn thấy rất khó cho các ngân hàng trung ương trên thế giới và cả Việt Nam chúng ta cái này thì tôi nghĩ là là tôi nói này để chúng ta hiểu để cái chuyện chia sẻ cũng là một chuyện tất nhiên khi mà tư vấn chính sách chúng tôi vẫn mong muốn là ok nếu mà khả năng chúng ta xem xét cơi nới được một phần trăm hơn một phần trăm một chút thì có thể cũng đáng cân nhắc cái này đề nghị là báo chí không nên không nên nhưng khi chúng ta được chưa Đấy, nhưng rõ ràng là vì vì vì vì ờ, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh quá tôi nói lúc đầu tăng giá khoảng gần 20%. Về doanh nghiệp phục hồi tốt, thành lập mới rồi các thứ và ờ, quay trở lại hoạt động. Nhưng có một số mà tôi bôi đỏ ở đây tức là doanh nghiệp tạm thời đóng cửa vẫn tăng khoảng 37%. À, tăng phải 37% chứng tỏ rằng là một số lĩnh vực ngành nghề vẫn còn khó khăn cho nên họ vẫn phải tạm phải đóng cửa trong đó có một số bất động sản của chúng ta đúng không lát nữa ta, tôi sẽ có số liệu thêm về bất động sản đây cái tăng trưởng của chúng ta là tôi nói rồi phục hồi rất tốt cả lĩnh vực nông nghiệp rồi công nghiệp xây dựng rồi dịch vụ tất cả đều phục hồi tốt và 9 tháng đầu năm của chúng ta là tăng ở mức gọi là cao nhất và trong khoảng 7 8 năm vừa qua về dự báo thì các dự báo đều cho rằng năm nay chúng ta đạt cái mức tăng trưởng mức là 7 đến 8%. Riêng chúng tôi dự báo của chúng ta là được khoảng 8%. 8%. Đây là kịch bản cơ sở thế còn kịch bản tốt là tốt hơn có thể được khoảng 8,3% kịch bản xấu ít nhất cũng phải được 7,5 năm nay còn năm tới thì tôi nói rồi thế giới có thể suy thoái cục bộ cho nên năm tới của chúng ta tăng trưởng sẽ bị chậm lại ở cái mức là khoảng 6 đến 6,5 chính phủ đang đề xuất quốc hội năm tới là 6,5 à, <coughs> Đấy, lạm phát năm tới bị dành lên cho nên là chính phủ đang đề xuất quốc hội cho phép khoảng 4,5%. Tôi nghĩ rằng là ok. 4,5% năm nay khoảng 3,5 tôi nói rồi. Năm tới 4,5% chấp nhận ở mức cao hơn 1% rồi năm tới. Tất cả những cái này tôi chia sẻ với anh chị rồi. Xin phép là không nhắc lại những cái gì gọi là những cái cơ hội những cái động lực tốt của năm nay của chúng ta tôi nói hết rồi và nếu mà so với khu vực thì đó là Việt Nam chúng ta anh chị chú ý cột ngoài cùng vâng. Việt Nam chúng ta là một trong số ít nước được Ngân hàng Thế giới dự báo là là phục hồi mạnh mẽ tháng tư thì họ dự báo chúng ta khiêm tốn lắm chỉ tăng ở mức là khoảng 5,5 nhưng mà vừa rồi họ nói rằng Việt Nam có thể được 7,2 phần trăm năm nay Đấy còn đây là những cái nước mà bị điều chỉnh giảm Trung Quốc chẳng hạn đầu năm thì AI à, thì World Bank dự báo Trung Quốc là tăng trưởng đâu đó là khoảng à, khoảng uh, gần 6% bây giờ còn khoảng đây ạ còn khoảng hơn 3% 3,3 3,4% tỷ giá tôi nói rồi số này nó không phải là 8,8 mà nó là 8,5 bởi vì số này là hết ngày 27 <laughs> được chưa còn số kia là hết cái ngày hôm qua là chỉ hết ngày 27 <coughs> của chúng ta thì đồng Việt Nam chúng ta mất ra khoảng 8,5% thì ta thấy rất rõ là gì so với nhiều đồng tiền khác Việt Nam chúng ta vẫn ổn hơn đúng không ví dụ tôi nói rồi đồng yên Nhật 21% mất giá đồng nhân dân tệ Chinese won đây 12% và và đây là đồng ruby ruby của Ấn Độ 10% đồng ruby của Indo 8,5% khác nhau nhá ký hiểu khác nhau nhá các ông mà chơi chứng khoán mà nhầm mã thì chết <laughs> mua con này thành con kia à, đấy ta rất rõ là các đồng tiền trừ có hai đồng tiền tăng giá một đây ạ một là cái chỉ số đồng đô la Mỹ so với 6 ngoại tệ thì đồng thì nó tăng khoảng 15 phần trăm và đồng rúp của Nga đồng rúp Nga chúng ta không nói chuyện rồi bởi vì cơ bản là ông ấy yêu cầu các nước nhập khẩu dầu khí của Nga là bằng đồng rúp lập tức nhu cầu tăng lên thôi còn có phải anh em mình mua bán thì nhiều rúp đâu không có doanh nghiệp tôi nói rồi xin phép không nhắc lại rủi ro thách thức tôi cũng đã chia sẻ rất kỹ rồi thì có một chuyện khi mà kinh tế thế giới suy thoái công bộ cái này thủ tướng cũng đã cảnh báo chúng ta có mấy cái tác động xảy ra một đối với xuất khẩu năm tới của chúng ta tăng chậm lại thực tế là đã và đang chậm lại ta chú ý xuất khẩu hai là gì ạ đầu tư FDI tôi vừa nói rồi một số dự án mới doanh nghiệp sẽ tạm thời ngưng lại ba là du lịch cái này Đà Nẵng phải chú ý tức là du lịch năm tới chúng ta mong muốn phục hồi tốt hơn du lịch quốc tế còn trong nước chúng ta phục hồi tốt rồi nhưng ta nên nhớ du lịch trong nước chỉ đóng góp 60% doanh thu du lịch ngoài nước đóng góp 40% doanh thu coi như là gần một nửa quan trọng lắm đúng không thế thì năm nay mới phục hồi được khoảng 20 phần trăm du lịch quốc tế năm tới chúng ta kỳ vọng chậm nó vẫn cứ cứ bị chậm chắc là khoảng phục hồi tốt khoảng 40 50 phần trăm thôi so với trước dịch chú ý như vậy Đấy, thế rồi tôi đã phân tích về lạm phát về lãi suất tỷ giá rồi đặc biệt của chúng ta là cái giải ngân đầu tư công rồi chương trình phục hồi vẫn cứ bị chậm riêng doanh nghiệp thì ngoài những cái khó khăn rủi ro về tài chính tôi nói rồi còn một khó khăn nữa chính là nhân sự cái này thì chắc là anh tránh à, với anh ngọc rất rõ nhân sự tôi uh, ăn tối ở khách sạn là uh, Hilton Opera rất nổi tiếng Hà Nội năm sáng buổi tối cả một cái nhà hàng to đùng như này có hai nhân viên phục vụ tôi bảo sao nó bảo bọn em thiếu người tất nhiên có thể họ không muốn tuyển hòa nhưng rõ ràng là thiếu nhân sự quay trở lại nhất là du lịch nhất là khách sạn nhà hàng một số nơi số chỗ và dệt may anh lên tiến trường nói với tôi như thế thôi cho nên vấn đề thị trường lao động cũng là vấn đề cấp bách thời điểm hiện nay ta chú ý cái ý cuối cùng ta nên nhớ là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản năm nay của chúng ta đang điều chỉnh mạnh quá rất mạnh và hy vọng sẽ lành mạnh hóa lên thế thì cái này chắc là anh chị cũng <coughs> còn nhớ cái hồi đầu năm tôi đã chia sẻ là tôi sẽ nói kỹ hơn đây ạ lạm phát đang gia tăng anh chị biết rồi ta hãy nhìn số này số này là gì là tháng này so với tháng trước Thí dụ đây là à, xin lỗi, đây là tháng 10 tháng 10 này và so với cái tháng 9 của năm nay thì nó tăng chừng này, còn năm ngoái thì nó giảm. Tức là năm nay là phát của chúng ta các chỉ số đều tăng. Rồi cái thứ hai là gì? Là của cái tháng 10 này so với tháng 12 đây ạ cái màu xanh kia so với tháng 12 năm ngoái đã tăng 4% 4,16% rồi đúng không ạ thế rồi của tháng 10 này so với tháng 10 năm ngoái cũng tăng trên 4% rồi 4,3% tức là lạm phát của chúng ta nếu mà tính theo kiểu của Mỹ là ví dụ tháng 9 năm nay so với tháng 9 năm trước tháng 10 năm nay so với tháng 10 năm trước riêng của buổi tháng đó thì của chúng ta là trên 4% rồi của Mỹ là 8,2% gấp đôi chúng ta phải chú như vậy lãi suất ta đều biết rồi cả huy động cả cho vay là đã và đang tăng lên cho vay thì chậm hơn một chút thấp hơn một chút chúng ta theo dõi thì tăng mức khoảng 0,2 cho đến 2% huy động còn cho vay thì mức là 1 đến 1,5% tính bình quân không kể đô la Mỹ đô la Mỹ thì ta phải theo thế giới tại vì đô la Mỹ phải theo thế giới đô la Mỹ đương nhiên là tăng 3% rồi đầu năm đến giờ ông Fed ông ấy chơi 5 lần đúng không nhỉ 5 lần 3 lần đã là 2,25 từ nay cuối năm là phép còn hai lần nữa tăng tiếp dự báo tăng tiếp mùng 3 tháng 11 với khoảng 15 16 tháng 12 Đấy, thì bây giờ là tăng 0,75 hay là tăng 0,5 thì chúng ta tiếp tục chờ đợi nhưng nhiều khả năng họ sẽ tăng tiếp 0,75% trong cái đợt tới còn cuối năm có thể nó nhẹ hơn một chút là khoảng 0,5% thì ngân được đầu tư công tôi nêu rồi đúng chưa rõ ràng nó có tăng so với năm ngoái nhưng mà chưa đạt yêu cầu bởi vì sao bởi vì riêng cái nhiệm kỳ này anh chị em nên nhớ nhá riêng nhiệm kỳ này giải ngân đầu tư công phải gấp gần đôi tức là khoảng 1,7 1,8 lần so với cái nhiệm kỳ trước trước đây của chúng ta mỗi một năm chúng ta giải ngân đầu tư công là khoảng 400 đến 450 ngàn tỷ tôi nhớ như in số liệu thì bây giờ mỗi một năm khoảng 600 ngàn tỷ giải ngân đầu tư công Đấy, thì ta chú ý như vậy cho nên là vẫn bị chậm chứng khoán ta có hai chỉ số một là toàn quốc hai là Hà Nội thôi Hà Nội thì chúng ta không tính vì Hà Nội chủ yếu là mấy ông gọi là upcom rồi mấy ông thiếu tiêu chuẩn đưa lên đây đều biết cho nên là nó biến động rất là nhanh và mạnh sàn Hà Nội và sàn Hà Nội hiện nay quy mô nó chiếm nhỏ khoảng 17 18 phần trăm thị phần thôi còn chủ yếu là sàn Hồ Chí Minh là 80 phần trăm thì bị giảm khoảng 31 phần trăm rồi đầu năm đến giờ <coughs> và cũng là một trong những chỉ số giảm mạnh đấy trên toàn cầu thì hôm nọ tôi chia sẻ với <laughs> các nhà đầu tư chứng khoán rồi cái này gọi là cũng đúng với bất động sản tức là 4D mà 4D D1 là thị trường điều chỉnh nghĩa là sau 2 năm tăng nóng bây giờ nó phải điều chỉnh nó tăng về nó tăng về cái giá trị thực hơn tôi gọi là điều chỉnh D2 là đầu cơ D3 tâm lý đám đông đề tư đòn bẩy đòn bẩy tài chính và đến bây giờ kiểu gì cũng phải bán còn một D nữa cái này xin phép báo chí không được nêu và bên anh chị em công an vẫn chia sẻ với tôi là điều tra đấy là 5 D <laughs> được chưa 5 D có phải đúng nhỉ anh em à, gút lại 5 D cho nó dễ y tế có 5 k mình có 5 D được chưa Tuy nhiên thì tôi thấy là điều chỉnh mạnh quá và tôi đang cho anh em nó mổ xẻ rất kỹ số liệu chứng khoán Việt Nam chúng ta chúng ta tại sao nó lại giảm mạnh như thế tất nhiên do 4 năm d tôi vừa nói xong nhưng nó còn phải sâu xa hơn nữa phải phân tích tiếp tuy nhiên nó lại tùy ngành nghề ạ tài chính nhá có ngành nghề vẫn ok đây Đấy. giáo dục đào tạo của thầy lập có vẻ vẫn ok đúng không bởi vì sao bởi vì mở cửa trở lại bởi vì học hành tập trung được so với hai năm vừa rồi đương nhiên à, à vận hành khách du lịch rồi bán lẻ của chúng ta vân vân còn đương nhiên là gì chứng khoán ngân hàng bất động sản chắc chắn là bị giảm rồi thì ta ta thấy rất rõ <coughs> cái này tôi lướt nhanh thôi anh chị em đã nghe tôi chia sẻ cái này nhiều lần nhưng hôm nay sẽ cùng nhau nhìn nhận lại vai trò thị trường bất động sản à, thì ta chú ý là bao giờ có hai cái phân khúc chính à, hai cái thị trường chính một là là đầu tư kinh doanh bất động sản thì à, và năm 20 tôi lấy số liệu 2019 để cho nó trước dịch số liệu chuẩn thì kinh doanh đầu tư bất động sản đã góp khoảng 4,5% GDP xây dựng khoảng 6% ta so với quốc tế thấy gì thấy rằng là Việt Nam mình chưa thua và còn nhiều dư địa để phát triển tiếp hai cái thị trường này cả xây dựng cả bất động sản đấy là kết luận số 1 à, và ta thấy rất rõ là 9 tháng đầu năm thì thì ngành xây dựng phục hồi rất tốt cho nên 9 tháng đầu năm là xây dựng đóng góp gần 6% GDP đúng không gần 6% là gần bằng trước dịch như này xây dựng Thế còn bất động sản thì vẫn còn khó khăn đóng góp ở mức là gần 4% GDP 9 tháng đầu năm nay. Phục hồi chưa tốt. Ta chú ý là cái lan tỏa của nó là từ 0,5 đến 1,7 lần liên quan đến khoảng 35 lĩnh vực ngành nghề. Tôi tính toán cẩn thận hơn 35 lĩnh vực ngành nghề và trong đó có bốn lĩnh vực ngành nghề liên quan rất chặt chẽ đối với bất động sản ta biết rồi à, xây dựng à, du lịch lưu trú ăn uống tài chính ngân hàng vì sao tài, tài chính ngân hàng tài chính ngân hàng cho vay tài chính ngân hàng nhận bất động sản làm tài sản thế chấp tài chính ngân hàng niêm yết các anh chị bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán các anh chị đứng thứ hai bất động sản đứng thứ hai về phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến nhau nhiều lắm cho nên tôi vẫn gọi là bộ tứ liên thông là như thế ạ à, bất động sản chứng khoán ngân hàng bảo hiểm bộ tứ liên thông quan hệ chặt chẽ với nhau Đấy. và về về thu hút vốn FDI thì luôn luôn là chiếm khoảng 10% bình quân khoảng 10% FDI vào Việt Nam chúng ta có thời điểm 15 có thời điểm 6 7% nhưng thu hút FDI chiếm khoảng 10% được chưa đây ví dụ như là tôi mới tính lũy kế lũy kế từ khi chúng ta có số liệu mở cửa đến bây giờ là năm 1990 đến bây giờ thì thu hút bất động sản là được khoảng 65,5 tỷ đô la Mỹ đây là vốn đăng ký và chiếm khoảng 15% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam chúng ta tích lũy cộng dồn đến bây giờ lớn chứ cơ hội thách thức thì đây là những cơ hội tôi đã nói với anh chị em nhiều rồi lần nữa chắc là ờ, thầy tránh với thầy lập thì chia sẻ kỹ hơn đối với anh chị nhưng mà tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội một là kinh tế ờ, thế giới thì tôi nói rồi suy thoái nhưng mà nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với khủng hoảng trước đây nó vẫn tăng khoảng 2,5% cơ mà thế giới kể cả năm tới đây là thứ nhất tức là không tệ lắm thứ hai Việt Nam mình phục hồi tốt tôi nói rồi năm tới chậm hơn vẫn ở mức là được khoảng 6% hay là 6,5% đúng không? <laughs> Thứ hai là gì? Quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng chưa bao giờ được quan tâm như hiện nay nhất là cơ sở hạ tầng tôi nói rồi đầu tư công gấp 1,7 lần so với trước đây đầu tư công và chiến lược nhà ở bắt đầu được triển khai ban hành rồi pháp lý thì anh chị em biết rồi đang dần được tháo gỡ và gần đây thì tôi rất tích cực tham gia vào ba cái luật đó. xin thưa anh chị em luật đất đai luật nhà ở kinh doanh bất động sản vô cùng quan trọng với chúng ta đang góp ý chỗ này thì chắc là anh Bình với anh Lập cũng rất là tích cực góp ý thời gian vừa <coughs> vừa qua rồi hôm trước ờ, bộ xây dựng hỏi tôi là ờ, chuyên gia nào bất động sản Đà Nẵng Hồ Chí Minh tôi có đích danh một số anh và họ đã mời chắc là anh Tranh cũng được mời rồi Đấy, anh Tranh Banh Nghĩa ở Hồ Chí Minh rất quan trọng anh em nên nhớ nha riêng một đất đai hôm nay không có nhiều thời gian tôi không nói được để hôm khác ta bàn ba cái luật đó anh lập ạ à, một hôm riêng tôi sẽ nói riêng về ba cái luật đó xem là sẽ thay đổi như thế nào ra làm sao tác động như thế nào đối với thị trường bất động sản cái này là quan trọng lắm <coughs> rất nhiều cái ờ, nghị định rồi chỉ thị chấn chỉnh thị trường thủ tướng ban hành thời gian vừa qua ta chú ý một nghị quyết 86 tháng 7 năm nay về thị trường vốn mà đích thân tôi được tham gia cuộc họp đó cùng với thủ tướng kể cả bất động sản sau khi họp với chúng tôi xong thủ tướng ban hành chỉ thị 13 ngày 29 tháng 8 2022 về phát triển thị trường bất động sản lành mạnh 29 tháng 8 gần đây là nghị quyết xin lỗi à, nghị định 65 sửa đổi 153 về phát hành trái phiếu tài chính ta làm nghề ta phải nắm rất chắc về chuyện pháp luật hiện nay đấy đô thị hóa thì tôi cho rằng nó sẽ bắt đầu tăng trở lại sau dịch bệnh tất nhiên bây giờ đô thị nó phải khác so với trước đây phải có quy hoạch phải có xanh hơn vân vân chuyển đổi số mạnh mẽ đặc biệt là bắt đầu xuất hiện một số cái hình thức gọi là huy động vốn cộng đồng qua các quỹ đầu tư bất động sản ví dụ ta hãy để ý cái quỹ của Vinhomes à. Vinhomes chính là một hình thái của rent, anh chị sẽ thấy quỹ tín thác đầu tư bất động sản xin phép thời gian không cho phép tôi không chia sẻ kỹ được cái hoạt động của quỹ này gói ờ, chương trình phục hồi anh chị em đã nghe tôi giới thiệu rồi đây là năm cấu phần 347.000 tỷ trừ đi 47.000 tỷ không phải dùng để mua vaccine thì còn lại là 300.000 tỷ thì nó nằm trong năm cái cấu phần này được chưa thì trong đó có có phần về y tế về an sinh xã hội về phục hồi doanh nghiệp chính là liên quan đến giãn hoãn thuế này liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ này đặc biệt với cơ sở hạ tầng bổ sung thêm 113.000 tỷ tài trợ bổ sung thêm 113.000 tỷ và đây là có hai gói liên quan đến bất động sản chúng ta chủ yếu là cho vay nhà ở nhà ở xã hội khoảng 18.000 tỷ anh chị em cứ đòi bảo bây giờ bọn em có cái gói giải cứu bất động sản đây này gói này 18 ngàn tỷ và đi đó khác gì gói 30 ngàn tỷ năm 2013 đúng không tất nhiên cái này chủ yếu là tập trung vào nhà nhà xã hội nhà công nhân nhà ở chung cư cũ sửa cao tốc anh chị em biết rồi rất nhiều dự án và riêng người chương trình phục hồi cũng sẽ được lấy một phần để cho cái dự án cao tốc Bắc Nam anh chị em cũng đã nghe về vốn liếng tôi cung <coughs> cấp cái slide này để các anh chị thấy rất rõ là có bốn nguồn vốn đối với bất động sản một tín dụng vẫn tăng và vẫn tăng khoảng 15,7%. Hai là vốn tư nhân, ba vốn FDI, bốn phát hành trái phiếu. Thì như vậy ta thấy rất rõ là gì ạ? Có ba nguồn vốn tăng, một nguồn vốn giảm tín dụng ngân hàng vẫn tăng khoảng 15 trăm vốn tư nhân tư nhân của doanh nghiệp tức là vẫn có đâu đó là khoảng hơn 7.700 doanh nghiệp mới thành lập vốn đăng ký tăng khoảng gần 10 vốn đăng ký là 414 ngàn tỷ thế thì các anh chị làm bất động sản ở đây tôi biết đó rồi vốn đăng ký nó là như vậy Đúng chưa? nhưng mà thông thường ta góp thử khoảng 10 tôi lấy số liệu 10 thôi thì đã có thêm khoảng 44 ngàn tỷ bổ sung cho nền kinh tế đấy vốn ờ, FDI tăng rất tốt ta chú ý 3,5 tỷ đô về đăng ký à, rồi về góp vốn về mua cổ phần 1,3 tỷ đô còn riêng cái này giảm chắc chắn giảm bởi vì chính phủ đã lành mạnh hóa thị trường trở thành doanh nghiệp anh chị em biết rồi sắp tới tôi hy vọng là sẽ phục hồi tất nhiên là không được nhanh mạnh như là thời gian thời gian 3 4 năm vừa qua chủ yếu là cả doanh nghiệp, cả nhà đầu tư thận trọng hơn. Thách thức chắc là lát nữa thì à, anh Tránh rồi anh Ngọc phải chia sẻ kỹ hơn đối với chúng ta. Rõ ràng chúng ta còn nhiều thách thức. Tôi chỉ lấy một cái thách thức lớn của chúng ta đó là nguồn cung thôi. Rõ ràng là không thể dồi dào ngay đâu, vẫn còn thiếu. Do nhiều thứ ta biết rồi cái thứ hai là vốn cho thị trường bất động sản rõ ràng vẫn đang là vấn đề thách thức khó khăn đối với chúng ta Đấy. đây là một số cái quyết định ờ, về của chính phủ của ngân hàng nhà nước của Bộ Tài chính liên quan trực tiếp đến lĩnh vực về tài, ờ, tài chính bất sản của chúng ta để anh chị tham khảo. Về cơ bản đây như này thôi, ngân hàng nhà nước là muốn nắn cái cái cho vay bất động sản vào cái phân khúc nhà ở nhiều hơn. Đấy là một ý. Ý thứ hai là cho vay nhà ở thì cái dạng như là nếu như nhà ở nó là dạng như là từ 4 tỷ trở lên. 4 tỷ trở lên thì sẽ đánh cái trọng số rủi ro cao hơn để bớt đi cái đầu cơ cơ bản nó là như vậy cái này tôi nói từ lúc nãy đến, đến giờ rồi xin phép là không nhắc lại các chính sách cơ chế của chính phủ cuối cùng giải pháp đối với doanh nghiệp bất sở. thì um, tôi đã một lần chia sẻ với các anh chị về câu chuyện <laughs> mô hình 6 chữ R có vẻ bây giờ đúng quá R thứ nhất là phải thích ứng linh hoạt R thứ hai là chúng ta phải phục hồi thôi không thể chết đâu cái chết thì dễ lắm thứ ba là phải tái cấu trúc dứt khoát phải tái cấu trúc đúng không ạ kể cả vin bây giờ cũng phải tái cấu trúc các, các tập đoàn lớn <coughs> đều phải tái cấu trúc thứ tư là phải đổi mới sáng tạo bây giờ là vô cùng quan trọng trong đó có chuyển đổi số trong đó có huy động vốn từ cộng đồng thông qua các quỹ đầu tư trên nền tảng số cái nữa là quản trị rủi ro bây giờ rủi ro như thế mà ông không quản trị là sao được thơ là sao được rồi cuối cùng tăng sức đề kháng resilience tăng lên sức gọi là chống chịu của chúng ta để sau này trong tương lai có cú sốc chúng ta có bị cảm cúm nó chóng phục hồi hơn chứ không phải như tôi mất một tuần là hơi bị lâu sức đề kháng hơi bị kẹo có đúng không đấy thế còn ý cuối cùng là tôi cho rằng đây một cái chỗ này cơ cấu lại và phải quan tâm đến chuyện kiểm soát dòng tiền đặc biệt rủi ro về lãi suất về tỷ giá là những thứ rất là quan trọng thứ hai là cũng nên quan tâm chương trình phục hồi nhất là những cái gói về nhà ở cái thứ ba là xanh bất động sản xanh xu hướng xu thế tất yếu rồi và cái nữa là chuyển đổi số thì tôi nói rồi và cuối cùng là, là thích ứng của lý thay đổi vân vân thì đấy là một số cái điểm gợi ý sơ bộ <coughs> ban đầu chắc là sau này thì à, tránh với thầy ngọc sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh chị về cái giải pháp đối với doanh nghiệp Thế thì tôi tạm thời là xin à, kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây và xin à, lần nữa cảm ơn à, viện của anh Lập đã có lời mời và xin cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe tôi xin lỗi là bị lố mất khoảng 10 phút đó, xin ờ, chúc ờ, hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp là mic ờ, đây hả? À, vâng, xin được cảm ơn những thông tin cũng giống như là những định hướng giải pháp ừ, trong tham luận đầu tiên đến từ tiến sĩ Cấn Văn Lực. À, thưa quý vị, à, như bây giờ thì không mất thời gian thêm, à, chúng ta